Mắm tôm thì là mắm tôm nổi tiếng của một ờ, nhà làm mắm ngoài Hà Nội và cái ờ, mắm tôm này thì có phải tầm khoảng trên 50 năm. Trò chiên thì rất là đặc trưng của quán Anh là được tẩm ướp năm loại gia vị rất là thơm ngon và cái kèo chiên này thì là một trong những món best seller của quán. Mình ăn cũng từ những ngày đầu quán mở cửa tới giờ cũng nhiều lắm rồi đó mình đếm cũng không hết. Theo mình thì mình thích nhất là phèo chiên ngũ vị với lại dầu sùm. À, ờ, mình thấy rất là ngon á à, rất là phù hợp với khẩu vị của mình luôn giá cả thì rất là phù hợp à, túi tiền à, chất lượng thì mình thấy cũng rất là tốt luôn á rất là hợp vệ sinh ngoài ra thì à, rau cũng như là các món các món rất là đều, đều là tươi mới hết Mình là Trung, hiện tại mình là chủ quán ờ, bún đậu có tên là Hảo Quán và tại địa chỉ là 193 sạc 16 đường Bà Hạt, quận 9, quận 10. Hiện tại quán mình mở từ 10 ờ, rưỡi sáng và kết thúc buổi tối là 10 giờ. Trước đây thì anh làm ở ờ, trong môi trường hàng không được 2 năm. Sau đó thì cũng nhờ cái uh, sở thích là bún đậu mắm tôm và nó từ đó nó bén duyên với cả cái uh, nghề bún này. Hiện tại uh, như quán ở đây có dao động từ mức thấp nhất là 20 và cho đến 55 ngàn. Bên trong phần đặc biệt 55 ngàn thì sẽ gồm bún, đậu, chả cốm, thịt chân giò, trò chơi ngũ vị và món rồi sụn chiên cái đậu của bên anh thì anh đã phải nghiên cứu và tìm tòi rất nhiều những cái đơn vị sản xuất và trong đó thì cũng rất là may là tìm được một đơn vị sản xuất của anh anh người chủ là người bắc ninh chính gốc và anh đã làm việc ở trong sài gòn này là hơn 10 năm và cái nguyên liệu rồi là những cái chất liệu để sản xuất ra được một mẻ đậu ngon thì là theo công thức của gia truyền từ ngoài Bắc Ninh mang vào đây chả cốm với cả rồi sụn đấy là hai cái mà anh phải vận chuyển từ ngoài Hà Nội trực tiếp mang vào Sài Gòn trà cốm phải đi theo đường hàng không đặc trưng nhất của người Hà Nội đó là mùa cốm người ta thu hoạch cốm từ tháng 7 tháng 10 thì cái cốm đấy là cốm non và khi đó người ta về sẽ chế biến thành một món chả và để ra được cái món chả cốm này thì là rất nhiều công đoạn mà hiện tại ở quán anh sẽ có một loại món tôm mà rất đặc biệt đó là được chế biến theo công thức gia truyền của gia đình và cái mắm đã được tinh chỉnh một chút cái gia vị vào cho vừa miệng và có một vị đặc trưng rất là thơm không còn cái vị gắt và khó ăn như cái mắm tôm truyền thống ban đầu nữa ờ, ngoài cái món ăn theo cách truyền thống là chúng ta sẽ ăn và gắp và chén để chúng ta dùng thì uh, hiện tại quán anh có thêm một cái món để phục vụ cho cái nhu cầu của mọi người tức là đón đó là món bánh tráng thì nó là một cái món để mọi người tăng thêm sự trải nghiệm cũng rất là nhiều cũng lời góp ý chân thành từ các bạn từ uh, lời khen lời góp ý món ăn hoặc là những cái ví dụ như mắm tôm thì là khi mà chưa được đạt được những cái cái vị ngon nhất định ban đầu thì là cũng dựa theo những lời góp ý chân thành các bạn thì là quán đã thay đổi và có những cái uh, thay đổi tích cực hơn để cho mọi người có thể tiến gần hơn với cả món ăn bún đậu mắm tôm này Hiện tại quán có thêm uh, dịch vụ bán mang đi đó là các bạn đặt phần trên Now và trên Lô Ship và kèm theo là uh, quán có ship cho những uh, bạn nào muốn ăn ở trong cái phạm vi khoảng 3 cây số. Hiện tại quán mình có thêm hai loại nước rất là đặc trưng của Hà Nội đó là nước sấu và nước mơ. Thì cái nước sấu nước mơ này cũng là một trong những loại nước mà được vận chuyển trực tiếp từ ngoài Hà Nội vào Sài Gòn. Hoạt động trong một năm vừa qua thì cũng rất là cảm ơn sự đóng góp ủng hộ và sự góp ý chân thành của tất cả các bạn đã đến quán và cũng qua đây thì cũng muốn uh, chia sẻ thêm một chút để cho các bạn những bạn nào mà còn chưa biết hoặc là muốn trải nghiệm về món bún đậu món tôm của người Hà Nội thì các bạn có thể ghé địa chỉ của Hảo Quán để trải nghiệm thêm. Thì ờ, không biết là anh ăn ở đây xong về thì anh có thể giới thiệu ờ, cho mọi người biết thêm về Hảo Quán không anh? À, có, mình cũng dắt nhiều bạn mình đến đây lắm rồi đó. Nó ăn quá trời luôn các bạn.